chim họa mi hót. Chiều nào cũng vậy, con chim họa mi ấy không biết tự phương nào bay đến đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót. Hình như nó vui mừng vì suốt ngày đã được tha hồ rong ruổi, bay chơi trong khắp trời mây gió, uống bao nhiêu nước suối mát trong lành trong khe núi. Cho nên, những buổi chiều, tiếng hót có khi êm đềm, có khi rộn rã, như một điệu đàn trong bóng xế mà âm thanh vang mãi giữa tĩnh mịch. Tưởng như làm rung động lớp xương lạnh mờ mờ, rủ xuống cỏ cây. Hót một lúc lâu, nhạc sĩ giang hồ không tên, không tuổi ấy, từ từ nhắm hai mắt lại, thu đầu vào lông cổ, im lặng ngủ, ngủ say sưa sau một cuộc viễn du trong bóng đêm dày. Rồi hôm sau, khi phương đông vừa vẩn bụi hồng, con họa mi ấy lại hót vang lừng chào nắng sớm. Nó kéo dài cổ ra mà hót, tựa hồ nó muốn các bạn xa gần đâu đó lắng nghe. Hót xong, nó xù lông, rũ hết những giọt sương, rồi nhanh nhẹn chuyên từ bụi nọ sang bụi kia, tìm vài con sâu ăn lót dạ, đoạn vỗ cánh bay vút đi. Chúng mình cùng tìm hiểu bài của tác giả Ngọc Giao. Nào, chúng mình cùng tìm hiểu từng đoạn một để xem sự khác biệt trong cách miêu tả của con vật lớp 5 với con vật ở lớp 4 nhé. Đoạn 1 cũng là phần giới thiệu. Tác giả giới thiệu về sự xuất hiện của chim họa mi vào mỗi buổi chiều. Và sự xuất hiện ấy cũng chính là phần tác giả mở đầu cho phần bài viết của mình. Ở đoạn thứ hai, tác giả khắc họa hình ảnh của chim họa mi qua những từ vui mừng, rong ruổi, bay chơi. Bên cạnh đó còn khẳng định thêm về tiếng hót. Tiếng hót có khi êm đềm, có khi rộn rã và đan xen hình ảnh so sánh nó như một điệu đàn trong bóng xế hay âm thanh ấy được vang mãi và phá tan đi cái không gian tĩnh mịch và tưởng chừng như tiếng hót làm rung động lớp xương lạnh mờ mờ. Vậy, tất cả những từ ngữ này tác giả đang tái hiện được tiếng hót. Ôi. Tất cả những từ ngữ này tác giả đã giới thiệu được tiếng hót đặc biệt của họa mi. Tiếng hót đặc biệt của họa mi được tác giả khắc họa bằng hình ảnh, bằng từ ngữ, đan xen, so sánh. Tác giả còn giới thiệu điều gì nữa ở đoạn thứ ba chúng ta cùng tìm hiểu tiếp nhé. Trong đoạn thứ ba, tác giả đã giới thiệu và gọi chim họa mi bằng một cụm từ rất hay để thay thế cho cách gọi của họa mi ở những đoạn trước. Đấy là nhạc sĩ giang hồ không tên không tuổi và miêu tả được cách mà nó ngủ. Nó ngủ thực sự là thú vị, nó im lặng ngủ, nó ngủ say sưa trong một cái dáng là nhắm hai mắt lại và thu đầu vào lông cổ. Hình ảnh mà cô minh họa trên màn hình của các con, đấy là hình ảnh của một chú chim đang ngủ như vậy. Đây là phần chân bé xíu của nó này, đây là phần lông đuôi này, và vì cái đầu đã thu vào trong cái bộ lông cánh rồi cho nên lúc này trông nó tròn xoe như một cục bông đây cũng là một chi tiết rất thú vị. Nếu không tìm hiểu, nếu không được quan sát, còn khó có thể tái hiện được sự thú vị ấy. Và vì vậy, đây là đoạn nêu về cách ngủ thú vị của họa mi. đoạn cuối cùng. Tác giả chuyển tiếp sang khung cảnh của ngày hôm sau. Rồi hôm sau, khi phương đông vừa vẩn bụi hồng, đây chính là tiến trình của thời gian mà tác giả đã miêu tả ở đoạn 1, 2, 3 của ngày hôm trước và miêu tả sáng sớm hôm sau của và miêu tả sáng sớm hôm sau. Như vậy, ở bài này, tác giả đã miêu tả từng bộ phận nhưng đan xen thêm trình tự thời gian. Và tác giả đã khắc họa hình ảnh của buổi sáng sớm. Họa mi chào sáng sớm thế nào? Nó kéo dài cổ ra mà hót. Tác giả đang miêu tả cách mà chim họa mi hót để chào nắng sớm. Sau đó là tiếp nối những hoạt động xù lông, rũ hết những giọt sương hay những hoạt động nhanh nhẹn truyền từ bụi nọ sang bụi kia. Nó cũng rất nhanh nhẹn để tìm vài con sâu ăn lót dạ, rồi nó vỗ cánh bay vút đi. Trong một chuỗi các hoạt động tiếp theo chỉ là phần truyền tiếp, còn ý nổi hơn cả đó chính là cách mà nó chào nắng sớm. Đây cũng chính là ý của đoạn 4. Như vậy, đây là một đoạn viết thiên về tả hoạt động. Toàn bộ chuỗi hoạt động này được tác giả miêu tả ở phần giới thiệu. Sau đó, tác giả miêu tả về tiếng hót, miêu tả về cách ngủ và hôm sau khi nắng đã bừng lên, chim họa mi hót chào ngày mới. Và ở đoạn tiếp theo, điều mà cô muốn lưu ý với các bạn đấy là hãy chọn những nét riêng và sự thú vị của chim họa mi. Đây chính là những thông tin khoa học mà con cần phải tìm hiểu trong cuộc sống hoặc trên sách vở. Những tư liệu khác sẽ thấy được sự thú vị của loài vật mà con miêu tả mà ở trong đoạn này chính là hình ảnh tiếng hót và hình ảnh cách ngủ của chúng. Bên cạnh đó, những thông tin khoa học sẽ giúp cho con khắc họa rõ nét hơn hình ảnh con vật mà con lựa chọn. Bên cạnh đó, quan sát và sử dụng các giác quan rất quan trọng. Tác giả sử dụng thị giác là chính. Tác giả đan xen thêm cả thính giác. Vậy khi miêu tả con cũng cố gắng vận dụng nhiều nhất có thể các giác quan để hình ảnh miêu tả của mình thật sống động. Bên cạnh đó, sự sinh động của loài chim, của loài vật sẽ được tác giả sử dụng bằng nghệ thuật nghệ thuật rõ nét nhất đó chính là so sánh và sử dụng hình ảnh so sánh rất khéo léo, ví dụ như điệu đàn trong bóng xế hay đan sen nhân hóa để thấy sự sống động của loài chim này. Đấy là so sánh, đấy là nhân hóa nó giống như một em bé hồn nhiên và vui tươi. So sánh và nhân hóa luôn luôn là biện pháp nghệ thuật đồng hành với con trong cách miêu tả vì sẽ gợi nên hình ảnh sinh động và bên cạnh đó con sẽ làm cho con vật trở nên sống động hơn. Chúng mình cùng nhìn lại phần miêu tả một lần nữa nhé. Nếu ở bài Chim bói cá, tác giả miêu tả theo một bố cục rất hoàn chỉnh, giới thiệu, tả hình dáng, tả hoạt động và chốt lại ý bằng kết bài. Thì ở bài Chim họa mi hót lại thiên về hoạt động những hoạt động này đã giúp tác giả giới thiệu thêm những nét rất riêng, rất thú vị của loài chim. Đó là tiếng hót, chắc chắn rồi, vì họa mi vốn được coi là ca sĩ. Và bên cạnh đó, tìm hiểu thêm các thông tin để thấy được cách ngủ thú vị của họa mi. Và chốt lại bằng chuỗi thời gian của ngày hôm sau để lặp lại hình ảnh của tiếng hót. Như vậy, ở lớp 5 khi miêu tả con hãy chọn những nét riêng, những nét thú vị để khắc họa trong phần miêu tả của mình. Cùng nhìn lại phần tổng kết về cấu tạo của bài văn tả con vật. Phần mở bài, chắc chắn rồi, con sẽ giới thiệu về con vật và con có thể lựa chọn bằng mở bài trực tiếp hoặc mở bài gián tiếp. Phần thân bài, con sẽ miêu tả về hình dáng, lựa chọn quan sát, nghệ thuật để con tái hiện hình dáng trao cho sống động nhất. Bên cạnh đó, Điểm nhấn cho đoạn đó chính là thói quen sinh hoạt hoặc một vài hoạt động chính nổi trội của con vật. Với phần này, đòi hỏi con phải có những hiểu biết thực tế trong cuộc sống. Còn nếu không, con hãy tìm hiểu nó qua những thông tin khoa học và truyền tải từ thông tin khoa học sang phần miêu tả. Cuối cùng, phần kết bài. Như bao bài văn khác, con nêu cảm nghĩ và con có thể lựa chọn kết bài không mở rộng viết bài mở rộng. Với phần giới thiệu ngày hôm nay, cô hy vọng các con đã hình dung được sự khác biệt giữa bài văn miêu tả con vật của lớp 4 với nét thú vị khi con miêu tả bài văn con vật của lớp 5. Nhớ hãy tìm hiểu thêm các thông tin khoa học để con tạo được nét riêng, thú vị cho con vật. Hãy bắt đầu tìm hiểu để con có sự sống động cho con vật mà con lựa chọn miêu tả nhé. Chào các con!